Hello, xin chào anh chị em và các bạn à, đang có mặt trong buổi livestream à, chiều nay. À, chúng ta đã bước vào cái những ngày nghỉ Tết mùng 2 tháng 9 thì trong buổi livestream hôm nay thì chúng ta có những phần hỏi đáp, hỏi đáp bất cứ cái bất cứ lĩnh vực gì cũng được. Tuy nhiên thì chúng ta hôm nay chúng ta chỉ mang tính là tích cực thôi ạ. Anh chị em nào mà đang có mặt thì comment và có thể có những câu hỏi để giúp bắt đầu trả lời với anh chị em trong à, cái à, buổi hỏi đáp ngày hôm nay tức là bây giờ như thế này để trước khi mà chúng ta chia sẻ giả sử như anh chị em có những cái vấn đề thì mà chúng ta cần giải quyết hoặc là cách chúng ta giao dịch hay là như nào đó tóm lại là anh chị em hỏi bất cứ điều gì đó <clears throat> nhưng tuy nhiên thì trong cái buổi hôm nay thì Dũng chưa ờ, muốn phân tích về thị trường bởi vì thời điểm này mà khi chúng ta phân tích thị trường thì trong những ngày nghỉ lễ nếu mà thị trường không may nó lại không tích cực thì chúng ta lại không vui mà nếu nó tích cực thì chúng ta cũng thấy rằng là à, vui nhưng cái câu chuyện ở đây nó là gì ạ à, chúng ta hãy thật thoải mái trong những ngày nghỉ tết nên à, anh chị em muốn làm những video à, về những lĩnh vực gì những chủ đề gì trong thời gian tới đặc biệt là trong ngày nghỉ tết thì Dũng sẽ gì ạ sẽ lên kế hoạch để làm video giúp đỡ anh chị em giúp đỡ cộng đồng đầu tư DVD có được cái góc nhìn tốt hơn trong quá trình đầu tư chứng khoán hiểu rõ về kiến thức hiểu rõ về những quy trình hiểu rõ về tư duy đặc biệt là làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn ở đây xin chào bạn à, Nguyễn Hoàng Gia Khôi à, xin chào bạn Luyện Phi à, xin chào Nguyễn Long à, ở đây có một bạn à, Đặng Văn Bình có chia sẻ là hỏi đáp làm video về kỹ thuật kỹ thuật thế thì uh, trong thời gian tới bao nhiêu anh em muốn làm video về xu hướng dòng tiền thì có thể comment số 1 đúng không ạ Dũng sẽ làm một vi những dạng video những cái vấn đề những cái uh, lý do uh, tại sao chúng ta cần phải đầu tư theo xuống dòng tiền thì Dũng sẽ làm chuỗi video và dòng video dòng tiền để anh chị em nào uh, đồng ý thì comment số 1 còn anh chị em nào muốn làm chuỗi video khác thì có thể phân tích thế thì ở trong cái phân tích cổ phiếu dầu khí đúng không thì chúng ta cũng dựa vào xuống dòng tiền để phân tích cổ phiếu dầu khí đúng không ạ nên đây chúng ta sẽ là đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ phân tích vào xuống dòng tiền à một bạn F0 là thị trường không điều chỉnh chán quá thực tế thì có gì mà chán ạ à? tại vì cùng là một cái bối cảnh diễn ra đúng không bối cảnh diễn ra thì chúng ta thấy rằng là sẽ có một số anh chị em thấy rằng là vui vì có thể chúng ta mua được những cổ phiếu có thể nó tốt hơn thị trường nhưng có một số anh chị em thì cũng không vui bởi vì chúng ta mong muốn là thị trường điều chỉnh sâu để chúng ta mua vào cái điều này nó cũng không quan trọng bởi vì chúng quan trọng là chúng ta hiểu rõ cái quy trình vận động thị trường thường thì nếu mà thị trường thay điểm này thì Dũng cũng thì à, hỏi Dũng có giao dịch hay không thì về cơ bản thì ở trên thị trường Dũng vẫn đang nói với các bạn đó là xu hướng nó đang ở trong cái vùng kháng cự mạnh Đấy, những cái rủi ro thì nó vẫn đang diễn ra với chúng ta nhưng tuy nhiên thì để mua được cái cổ phiếu mà à, nó lại có độ an toàn trong cái thời điểm rủi ro này thì đấy là một trong cái có lẽ các bạn bao nhiêu bạn muốn là chúng ta học được cái chiến lược là khi thị trường rủi ro mà chúng ta vẫn có thể nhìn ra được những cổ phiếu mà có độ an toàn cao thậm chí là có lợi nhuận thì nếu anh chị em mong muốn Dũng Dũng có những video dạng chủ đề này comment số 2 ok comment số 2 nếu anh chị em nào mong muốn cái chủ đề này comment số 2 à, Dũng sẽ cùng cộng sự sẽ lốt nốt lại tất cả những cái gì ạ câu hỏi này anh chị em để Dũng sẽ làm video à, đặc biệt là 4 ngày 4 ngày à, nghỉ lễ thì có lẽ là cho chúng ta mỗi một ngày hai video ngắn khoảng 15 phút là chúng ta cũng sẽ học được rất nhiều à, kiến thức trong đợt này đúng không ạ à, nên à, Dũng sẽ đăng vào 8 giờ tối tức là video này Dũng sẽ làm quay sẵn để đăng vào 8 giờ tối anh chị em có thể xem và có thể buổi sáng thì uh, bắt đầu tối mai Dũng sẽ đăng 8 giờ tối nha anh chị em nhớ xem 8 giờ tối là Dũng sẽ đăng về cái chủ đề về xu hướng dòng tiền để giúp cho chúng ta hiểu rõ thế nào xu hướng dòng tiền thay vì chúng ta cứ đầu tư ngược theo xu hướng dòng tiền là chúng ta mất tiền ạ à ở đây có bạn hỏi là mong anh làm video là kiểm soát à, kiểm soát được cái tâm lý giao dịch ở à, đây là video mà bao anh chị em mong muốn là làm video là làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm lý giao dịch có thể comment số 3 nếu đông anh chị em mà mong muốn điều này thì Dũng sẽ gì ạ làm video dạng kiểm soát về tâm lý giao dịch tức là mỗi một video Dũng sẽ làm gì ạ một cái phần Dũng sẽ làm ít nhất là hai video có thể trong một ngày để anh chị em theo dõi và có thể học được cái điều gì trong thời gian mà chúng ta có thể biết cách kiểm soát tâm lý giao dịch à, kiểm soát tâm lý giao dịch ok vậy chúng ta sẽ tiếp tục uh, những câu hỏi tiếp theo ạ, anh chị em nào uh, có thể chia sẻ tiếp những cái mong muốn của anh chị em à, mong mong muốn là chúng ta muốn chủ đề như nào à ở đây chúng ta sẽ một bạn là nhà giao dịch F0 thì bạn có hỏi là anh Dũng chắc chắn đam mê biểu đồ hơn kiếm tiền đúng không mà đam mê biểu đồ hơn kiếm tiền đúng không à, thực ra thì ai chẳng mong muốn kiếm tiền bao anh chị em mà mong muốn kiếm tiền comment số 6 đúng không ạ cho đầu tư là chúng ta mong muốn kiếm tiền nhưng quan trọng là ở đây các bạn hiểu đơn giản thế này trong đầu tư chứng khoán á, thì đầu tiên chúng ta làm thì chúng ta phải tuân theo xu hướng trước đúng không cái xu hướng là bạn mà thì bây giờ chúng ta chơi với 5 người bạn mà chúng ta gọi là 5 người bạn thành công và giàu có thì chúng ta sẽ là người thành công và giàu có thứ sáu ngược lại chúng ta chơi với năm những người bạn mà chúng ta gọi là những người bạn mà nó cũng không phải là những bạn tốt thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ là những người thứ gì ạ à? thứ sáu là gì và chúng ta gì ạ à? hoặc là nếu chúng ta chơi với năm những người bạn mà suốt ngày bị đầu tư chứng khoán bị thua lỗ thì kiểu gì chúng ta cũng là người thứ sáu bị thua lỗ ngược lại chúng ta chơi với năm nhà người mà đầu tư chứng khoán thành công thì kiểu gì chúng ta sẽ là người thứ năm đầu tư thành công nên chính vì vậy thì cái việc là gì ạ đầu tư theo xu hướng nó là gì ạ là một trong những lý do để chúng ta có những người bạn tốt thế thì trong đầu tư xu hướng thì các bạn cũng hiểu đơn giản nó là gì ạ chúng ta cần phải mua những cổ phiếu đầu tiên là chúng ta mua cổ phiếu mạnh nhất trong ngành mạnh nhất thứ hai là chúng ta phải mua những ngành mạnh nhất những cổ phiếu nào mạnh nhất trong ngành mạnh nhất thì chúng ta mua rồi hai chúng ta phải mua những cổ phiếu trong ngành mạnh nhất và thứ ba là chúng ta cần phải mua những cổ phiếu trong xu đi lên thế thì nếu mà xét về các ưu tiên thì chúng ta ưu tiên đầu tiên là mua cổ, phiếu mạnh nhất xong thứ hai là chúng ta ưu tiên là mua ngành mạnh nhất và cuối cùng là chúng ta ưu tiên về gì ạ ưu tiên về xu hướng thị trường nhưng cái quan trọng ở đây là gì ạ với cái sự nhận thức khác nhau với kiến thức khác nhau với sự hiểu biết khác nhau của nhà đầu tư do là có một số anh chị em thì có 5 năm kinh nghiệm có một số anh chị chị em chỉ có một hai tháng kinh nghiệm thôi có một số anh chị em thì gần như là không có kinh nghiệm lại thích muốn kiếm tiền nhanh nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải chia ra xem là chúng ta nên đang ở đâu ạ với Dũng thì trong kể cả giai đoạn thị trường đi xuống thì Dũng cũng có thể kiếm được tiền tuy nhiên thì để đảm bảo cho việc an toàn cho phần lớn anh chị em đặc biệt là cộng đồng DVD thì cái việc mà cái khẩu vị rủi ro trong quá trình thị trường đi xuống là Dũng là khẩu vị của Dũng là quản trị rủi ro tốt nhất còn thực tế gì ạ à? để đầu tư thì thỉnh thoảng Dũng cũng chia sẻ cho anh chị em cách để các bạn có thể đầu tư ngược xu hướng chứ phải không đâu nhưng ngược xu hướng thì chúng ta cũng cần phải ờ, biết rằng là phải rủi ro quản trị rủi ro vẫn là số 1 ờ, nếu mà không quản trị rủi ro đầu tư 10 lần không sai một lần là chúng ta có thể bị thua lỗ nên chúng ta không thể nào mong muốn theo kiểu như là cứ đầu tư đi cứ ném tiền vào tiền thì của chúng ta làm ăn rất là khó khăn ra rồi lại cứ đầu tư theo kiểu ném tiền vào một cách gì ạ thái quá thì dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ không có kết quả trong đầu tư ạ anh chị em có thể co like cho dũng like đúng không ạ trước khi chúng ta tiếp tục phần tiếp theo ạ à thế đây nên bạn thấy hiểu đơn giản là thế thì dũng lại giải thích cái việc à, cái chiến lược giao dịch của dũng để bạn hiểu rõ nhá thế thì khi uh, nhìn về xu hướng là cái quan trọng nhất sau đó chúng ta mới quan tâm đến gì ạ cổ phiếu có gì ạ có nền tảng giá cơ bản tốt không thì nền tảng giá thế nào là có nền nền nền tảng giá cơ bản tốt theo các bạn là nền tảng giá cơ bản tốt có phải là chúng ta nghĩ là cổ phiếu nó tốt thì nó tốt không ạ nhiều anh chị em cứ thấy là cổ phiếu SSI vì nó nổi tiếng nó tốt nhưng nó hết chu kỳ rồi là gọi tại sao nó còn tốt nữa nếu mà cổ phiếu nó hết chu kỳ nó đi xuống hay một số anh chị em thấy là cổ phiếu VIX nó là rất là tốt nhưng tuy nhiên thì chu kỳ nó điều chỉnh thì nó phải giảm hoặc là phần đông mọi người lại thấy là cổ phiếu là là HPG nó tốt bởi vì chúng ta thấy rằng nó có nhà máy gì ạ à? nhà máy thép lớn nhất cả các nước Đông Nam Á thậm chí là đứng ờ, số rất lớn trên trên ờ, thế giới tức là cái cái vị vị thế cũng khá khá lớn trên thế giới thế thì chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta bảo là tốt nhưng chúng ta chẳng hiểu tại sao nó lại không lên thậm chí nó đi xuống bởi vì nó kết thúc chu kỳ nó không nằm trong chu nó không nằm trong một cái gì ạ à? cái điều kiện tăng trưởng thì chúng ta mua vào nhưng nó bị thu lỗ và lúc này chúng ta đổ lỗi cho gì ạ à? cho ai cái điều cái quan trọng nữa là nếu chúng ta đổ lỗi này chúng ta phàn nàn này chúng ta bao biện này à, thì cái điều đầu tiên là chúng ta mất tiền á quan trọng nhất là chúng ta mất tiền điều thứ hai nữa là chúng ta đầu tư một cách mù quáng tức là không biết cái gì cứ đầu tư và mong muốn là có kết quả khi mà kiến thức nền tảng kiến thức không có và không hiểu rõ về thị trường nó vận động ra sao nên cái điều thứ hai các bạn thấy là <clears throat> để lựa chọn một cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là cơ bản tốt thì chúng ta phải đo lường tốt là cái gì thì bây giờ tốt về gì ạ à? một số cổ phiếu thì ban lãnh đạo tốt nhưng vấn đề là cổ phiếu đang chu kỳ đi xuống một số cổ phiếu tốt là có nhà máy mới có sản phẩm mới nhưng nếu mà chúng ta bây giờ nhà máy thép mà bây giờ có nhà có sản phẩm mới đúng không thép mà bây giờ có sản phẩm mới lại đang mở rộng kết quả kinh doanh mà giá thép đi xuống này thì nó phá sản lúc nào không biết nên chúng ta phải hiểu xem là nếu mà giá thép đang đi xuống thì càng mở rộng sản xuất càng gì ạ à, tăng trưởng thì rõ ràng là thua lỗ rất nặng rồi nhưng chẳng hiểu vì sao các bạn cứ thấy rằng là cổ phiếu ra rẻ các bạn mua vào thế thì đấy là cái mà chúng ta không hiểu rõ về cổ phiếu nó tốt nó tốt như nào nên đo lường được là cơ bản vậy cái cơ bản mà chúng ta cần nhìn phải rõ là cái yếu tố nào à, cái điều kiện nào thì à, nó tạo ra cái độ tăng trưởng nó làm cho cổ phiếu tăng trưởng thế thì bây giờ chúng ta mua cổ phiếu thì rõ ràng là cổ phiếu tăng trưởng về lợi nhuận về doanh thu do sản phẩm mới do công nghệ mới do nhà máy mới do ban lãnh đạo mới hoặc là do một yếu tố nào khác tác động lên thì nó giúp cho cái cổ phiếu tăng trưởng do tăng trưởng về doanh thu sau đó tăng trưởng về doanh thu thì tăng trưởng về lợi nhuận và khi mà lợi nhuận doanh thu tăng trưởng ở mức cao nhất thì thường gì ạ à, cao nhất hoặc là nó liên tục trong nhiều quý thì thường sẽ có dòng tiền mới tham gia vào thì đấy là chúng ta sang bước thứ ba đó là chúng ta xem là các tổ chức có tham gia phải không thì lúc đó là phần này là phần mà biểu đồ nó là rất rõ ràng nên một cổ phiếu chúng ta gọi là tốt đến mấy nha có cực kỳ tốt chẳng nữa nhưng cái biểu đồ của nó biểu đồ của nó thì thực, thực ra một số các bạn không hiểu về biểu đồ phân tích biểu đồ thực tế là chả hiểu thế nào là biểu đồ nên khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cứ thấy rằng là à, tại sao cứ nói về quá khứ các anh chị em có hiểu đơn giản là khi mà chúng ta phân tích vào quá khứ để chúng ta hiểu rõ cái hành vi thao túng giá của các nhà tạo lập họ sẽ thao túng giá với một cổ phiếu trên cái một cái nền mẫu hình đó như nào bởi vì cái quá trình mà thao túng giá đấy nó dựa trên một quy luật đó là quy luật cung cầu tức là nhà cổ tổ đầu tư tổ chức họ cần phải tích lũy được cổ phiếu họ cần phải thu gom được cổ phiếu trước khi kéo giá lên nên việc mà phân tích những cái biểu đồ cũ phân tích những cái mẫu hình cũ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về cái hành vi thao túng túng giá của cổ phiếu thì đấy là cái mà tại sao chúng ta cần phân tích biểu đồ khi chúng ta phân tích biểu đồ thì chúng ta mới có lợi nhuận chúng ta mới quản trị được rủi ro thì không biết là bạn là gì ạ à, nhà đầu tư F0 đã hiểu chưa tại vì nếu chúng ta cứ đặt nhà đầu tư F0 mà mà chúng ta không lớn được thì lúc này cũng giờ rất là ái ngại cho chúng ta nhé tức là bây giờ chúng ta cứ F0 mãi mà không lớn được bởi vì chúng ta chẳng hiểu là khi nào phải lớn thì không biết là bạn đầu tư F0 bạn đang có mặt ở đây bạn nếu bạn đã hiểu comment số 8 được không tức là cái việc đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được xu hướng chính của cổ phiếu bước thứ hai là chất xúc tác bước thứ ba là cái biểu đồ mẫu hình tức là xem cổ phiếu đã tích lũy được chưa bước thứ tư là chúng ta lên tàu tức là chúng ta bắt đầu mua cổ phiếu nên cái này là cái mà nếu chúng ta không hiểu rõ từng các quy trình của nó thì chúng ta chỉ thấy rõ mỗi cái biểu đồ thôi thấy rõ mỗi cái để phân tích biểu đồ thôi mà chúng ta không hiểu rõ thực sự nó có bao nhiêu quy trình ở bên trong đó nên đầu tư nó cần phải nắm rõ cái điều này chứ không phải là cứ nghĩ quan sát một số cái mà Dũng chia sẻ nhiều lúc thì Dũng cũng chia sẻ một cái chủ đề nó mang tính hơi ngược ngược một chút nhưng thực ra là phần đông các nhà đầu tư gì ạ không nắm rõ được cái bản chất thực sự của nó à, một bạn có làm là chủ đề mua sớm cái chủ đề này Dũng rất là rất khoái bởi vì uh, khi mà mua sớm thì anh chị em sẽ tiết kiệm được cái thời gian để đợi chờ cổ phiếu cái thứ hai là giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư chủ đề này thực sự là nếu về cơ bản nó là tương đối khó với phần đông mọi người lý do tại sao bởi vì để mua được sớm thì cái điều kiện quyên quyết là các bạn phải hiểu rõ về mẫu hình các bạn hiểu rõ về mẫu hình phần lớn thì chúng ta thấy là ngoài kia thì ờ, chúng ta học về mẫu hình nó chỉ dựa trên về mỗi về giá chẳng hạn nếu các bạn nhìn về cái mẫu hình mà chúng ta thấy phần lông kia là mẫu hình về giá vậy nếu mô hình về giá thì nó không phản ánh được cái gì ạ à? quy luật cung cầu mà khi không phản ánh được quy luật cung cầu thì dẫn đến cổ phiếu nó không có kết quả hoặc mẫu hình nó không có kết quả vì mẫu hình nó không có kết quả đúng không vì mẫu hình nó không kết quả nên chúng ta thấy là nó không mang lại chúng ta thế thì ở đây bạn đầu tư F0 thì mình có một số chia sẻ cho các bạn để bạn nắm rõ được là nếu bạn đầu tư khoảng độ 500 triệu hoặc một tỷ đổ xuống thì bạn sử dụng biểu đồ coi như là ok nhá hoặc một tỷ đổ xuống thì bạn sử dụng biểu đồ chứ chỉ cần sử dụng riêng biểu đồ thôi thì chúng ta cũng thấy là đầu tư không cần phải học cơ bản nha nếu bạn có khoảng một độ tỷ đổ xuống thì chúng ta chỉ sử sử dụng biểu đồ thôi các mẫu hình thôi là ngon lúc này các bạn có thể nhân lên hai ba tỷ được nhưng bắt đầu khi bạn bạn đã có số vốn khoảng 2 đến 3 tỷ rồi thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm rõ được kỹ hơn về gì ạ? yếu tố cơ bản chứ không thể sử dụng dương biểu biểu đồ được đấy các bạn lưu ý à, ok thì, thì ờ, uh, cảm ơn bạn thì lần sau uh, chuyển sang là F1 đi mình lại nhà đầu tư F1 đi sau chuyển sang nhà đầu tư F2 đi thường thì khi mà chúng ta chuyển lên F3 là bắt đầu chúng ta bắt đầu thành công rồi nhưng để thành công thì chúng ta phải đến F4 à, Dũng uh, cho các bạn là F1 là gì ạ F0 là gì F0 là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta đầu tư khi mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta đầu tư chúng ta cũng không biết rằng là chúng ta cần phải sử dụng phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản phân tích kinh tế vĩ mô như nào chúng ta ném tiền vào và chúng ta thích cổ phiếu thì sau khi các bạn gì ạ à, mua cổ phiếu sau một khoảng thời gian như vậy thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là các bạn thấy là nó không có kết quả và các bạn sẽ lên trên mạng giống như là các bạn theo dõi kênh của Dũng hoặc là kênh của các nhiều chuyên gia khác nha yeah, rất nhiều các chuyên gia khác bạn theo dõi sau sau khi bạn theo dõi thì ờ, bạn thấy rằng là nó có kết quả thực tế thường thì Dũng thấy có một cái điều này các bạn không biết là các bạn nào có nhìn ra không thì khi các bạn theo dõi một kênh nào đó thì các bạn thấy là uh, thường thì có những cái cổ phiếu nó không có kết quả sau đó người ta lờ đi người ta không phân tích nữa và người ta chỉ phân tích những cổ phiếu tích cực thôi các bạn để ý một chút vì vì khi mà uh, chúng ta không nắm rõ được kịch bản của nó xong lờ ra và chúng ta cũng không nhớ kịch bản đó và sau đó chúng ta chỉ nhìn thấy là toàn là kịch bản tích cực thôi nhưng thực tế thì ạ thực tế cái câu chuyện đầu tiên mà các bạn cần phải hỏi cái cái cái người đầu tư đó cái người mà uh, chia sẻ cho các bạn là, là họ đã thu lỗ bao nhiêu lần rồi và họ xử lý cái phần để thu lỗ như thế nào bởi vì nếu một nhà đầu tư đặc biệt là những người mà đã là chuyên gia như Dũng này thì các bạn biết rằng là họ phải thua lỗ rất nhiều lần và họ chia sẻ những cái trải nghiệm kinh nghiệm thua lỗ của họ để cho các bạn hiểu rõ được tại sao họ thua lỗ hiểu rõ được cái bài học của họ thế thì việc mà Dũng chia sẻ những bài học của mình cái khả năng thua lỗ của mình hoặc là những cái chia sẻ lỗ của người khác thì phần đông mọi người lại không muốn học bao nhiêu bạn hiểu không tức là họ không thích học cái điều này bởi vì học nó nó động chạm đến sự đau khổ của mình học nó động chạm đến gì ạ à? động chạm đến đấy cái cái ờ, cái nỗi đau của mình nên họ không thích học nên chính vì vậy thì họ cứ thích tiến lên cái sự tích cực thích mong muốn rằng là mọi thứ nó phải là nghe nó phải sướng sướng tai nhưng phần lớn chúng ta sau khi mà chúng ta nghe cái sướng tai nghe đủ tiền đi nghe mất nước bởi vì nó sướng tai nên dẫn đến chúng ta bị thua lỗ một lần nữa và đấy chính là cái ván kết cho cái việc mà khi mà chúng ta theo dõi cái kênh youtube mà chúng ta cứ mong muốn là phím hàng phím cổ phiếu thì Ờ, có lẽ một ừ, phải khẳng định luôn là một trăm phần trăm là nghe phím hàng là bị thua lỗ bao các bạn thấy rằng là một trăm phần trăm nghe phím hàng là bị thua lỗ comment số 100 cái được không ạ nếu các bạn đồng ý với Dũng điều này thì comment số 100 bởi vì lý do vì sao kiến thức bạn không có đầu tiên là kiến thức bạn không có thứ hai là tầm nhận thức của bạn với cái người mà phím hàng cho bạn cũng đã khác nhau rồi cái điều thứ ba nữa là gì ạ thực tế cái người phím hàng cho bạn thì họ chỉ có đúng gì ạ trong 10 cổ phiếu họ chỉ có đúng hai cổ phiếu thôi còn 8 cổ phiếu thì đúng không 8 cổ phiếu họ cũng làm sai rồi 8 cổ phiếu họ cũng gì ạ à, phím sai rồi nên cái việc mà gì ạ à, mà bạn um, tin họ nên bạn vẫn cứ giữ 8 cổ phiếu kia đúng không 8 cổ phiếu kia bạn vẫn giữ sau cuối cùng mà cháy tài khoản bạn cứ đi chỉ trích người khác đi nói xấu bơi nhỏ người khác nhưng lỗi này là lỗi tại bạn chứ không phải lỗi tại họ đâu tại vì họ thì cứ chia sẻ thôi còn bạn là người nghe bạn tin thì bạn thua lỗi của mình mình không có kiến thức mình không hiểu rõ về thị trường thì ở ngoài kia nó có quá nhiều kênh và mình mình lại là cái người mà tham lam muốn kiếm tiền thật nhanh thiếu hiểu biết thì đấy là lý do tại mình thua lỗ nhưng tuy nhiên thì một số bạn bắt đầu tỉnh táo hơn thì bắt đầu tự nghiên cứu hoặc là, là hiểu rõ được cái chiến lược giao dịch ở một cái kênh chứng khoán nào đó Dũng không phải nói là kênh của mình nhưng các bạn có thể một số các bạn thì sau quá trình học hỏi được những chiến lược giao dịch hiểu hiểu rõ được là phương pháp giao dịch thì một số bạn có thể tự đọc sách để nghiên cứu một số bạn thì có thể đi học tham gia khóa học để các bạn thấy rõ được cái chiến lược thì các bạn tự đầu tư thành công và khi các bạn tự đầu tư thành công thì có một cái phần nữa mà Dũng thấy là lúc đó các bạn kiếm được rất nhiều tiền đúng không bao nhiêu bạn thấy là lúc đó thì bắt đầu tự nhiên bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền rồi có thể comment cho Dũng uh, số 1 đúng không ạ tức là sau khi mà chúng ta bắt đầu học rồi chúng ta bỏ những cái việc mà theo mách nước của các chuyên gia chúng ta bỏ việc phím hàng thì bắt đầu chúng ta tự mình nghiên cứu tự mình đưa ra quyết định tự mình học hỏi có thể học từ bản thân học từ sách vở học từ những người bạn hoặc là học từ những người thầy nhưng khẳng định luôn là không phải học bất cứ người thầy đều thành công ạ à, thực tế thì trên đầu tư chứng khoán kể cả Dũng là người đào tạo Dũng không muốn nói là hệ thống của mình là đầu tư thành công nhưng Dũng chỉ muốn nói anh bạn anh chị em các bạn là chỉ có 5 phần trăm hoặc là 10 phần trăm là các à, hệ thống phương pháp mà các bạn được học là thành công thôi các bạn nhớ nhá chỉ năm thậm chí là 10% là các bạn đi học thành công thôi nên nó lại một cái gì ạ các bạn đi học bao nhiêu bạn đi học rồi vẫn bị thua lỗ comment số 3 ấy tức đi học rồi vẫn bị thua lỗ là chuyện rất rất bình thường bởi thực tế là cái hệ thống đấy rõ ràng là gì ạ tính cách của bạn thì là gì ạ khác các bạn không có thời gian giao dịch các bạn không có gì ạ thời gian để đeo bám thị trường mà các bạn lại gì ạ thích đầu tư lướt sóng thì bạn bị thua lỗ rất là ừ, là nguy hiểm hoặc là các bạn không hiểu rõ về chu kỳ thị trường không hiểu rõ về gì ạ à, xu hướng thị trường không hiểu rõ về cổ phiếu nào dẫn đầu các bạn lại đầu tư dài hạn thì các bạn bị thua lỗ là đương nhiên bởi vì một cổ phiếu thì nó hết chu kỳ rồi nó là chu kỳ suy thoái rồi à, kinh tế vĩ mô thị trường nó bước vào suy thoái rồi mà chúng ta đã thấy cổ phiếu giá rẻ chúng ta cứ nhảy vào chúng ta mua thì cháy tài khoản nó là đương nhiên xảy ra nên ở đây đầu tiên là chúng ta cần phải học cái phương pháp nó phù hợp với tính cách tức là chúng ta có tính cách nào chúng ta thấy phù hợp nếu bạn có khoảng 100 tỷ thì bạn không thể lướt sóng được thì bạn có thể đầu tư theo chu kỳ theo đà tăng trưởng hoặc là bạn có thể đầu tư theo dạng như là à, đầu tư giá trị thì đấy là cái chiến lược mà dành cho anh chị em có khoảng 100 tỷ còn nếu anh chị em có khoảng độ 50 tỷ thì các bạn có thể đầu tư theo đà tăng trưởng là ngon tức là 50 tỷ đổ xuống thì bạn có thể sử dụng đầu tư theo đà tăng trưởng tức là các bạn thấy là chu kỳ thị trường có nhóm cổ phiếu nào mà nó gì ạ nó đang vào đà tăng trưởng tức là lợi nhuận tăng doanh thu tăng và đặc biệt là có sản phẩm mới có công nghệ mới có nhà máy mới thì lúc này chúng ta có thể đầu tư từ 23 tỷ đến 50 tỷ thoải mái trên thị trường không đưa tiền 50 tỷ rót vào rất là đơn giản nhưng số tiền quá lớn thì không rót vào được nhưng nếu mà dưới một tỷ thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp kỹ thuật để chúng ta à, lướt sóng bởi vì chúng ta cần phải tăng thu nhập chúng ta lên nhanh nên chúng ta cần phải gì ạ phần có một cái tiếp theo đó là làm sao để có lợi nhuận cao thì chúng ta phải là sử dụng phương pháp lướt sóng để kiếm được tiền nên ở đây chúng ta là đầu tư nó phải phù hợp với tính cách phù hợp với tính cách của từng người chứ không phải là chúng ta cứ đi đầu tư cứ đi học mà mà chẳng biết tính cách chúng ta đầu tư đầu tư ôm tiền vào xong lại đầu tư dài hạn xong thua lỗ thì ông thầy ông biến mất đâu rồi ạ bây giờ Dũng chỉ phiếm cho anh chị em một cổ phiếu sau đó thì ờ, bảo anh chị em đầu tư 5 năm 5 năm thì chúng ta tài sản chúng ta đã biến mất trên thị trường rồi 5 năm là gần như là nhiều cổ phiếu là nó không còn trên thị trường nữa anh chị em có quay ra hỏi Dũng thì lúc đó điều gì diễn ra anh chị em có nhận ra điều này không ạ lúc đấy thì quên rồi còn gì nữa quên rồi còn gì còn nhớ gì nữa 5 năm chúng ta nếu không gặp nhau không nói chuyện nhau nhớ xong quay trở lại thấy cổ phiếu của mình thì biến mất rồi trên thị trường nên nhìn nhìn chung là cái việc mà không hiểu rõ về chu kỳ thị trường là cái mà chúng ta mất mát nhưng Dũng đang đang nói lại câu chuyện là khi các bạn đến cấp độ thứ ba rồi các bạn tự nghiên cứu tự học tự tìm ra phương pháp của mình rồi có thể học qua sách vở học qua những người bạn tức là có một số người thầy Dũng sẽ chia sẻ các bạn để đầu tư thành công thì người thầy đầu tiên đó là bạn các bạn nhá người thầy đầu tiên là bạn tức là bạn sẽ có rất nhiều cái bị thua lỗ đúng không thì thua lỗ thì chúng ta lại đổ lỗi phàn nàn bao biện thì chúng ta lại càng thua lỗ hơn nhưng chúng ta học từ những bài học từ thua lỗ để chúng ta có những bài học để rút ra thì học đấy là chúng ta gọi là người thầy đầu tiên chính là chính chúng ta thì học từ chính chúng mình là học rất là nhanh thứ hai là học từ sách vở các bạn thấy rằng là trong ờ, đầu tư chứng khoán thì sẽ thấy rằng là chúng ta có rất nhiều sách về đầu tư chứng khoán như là ở ờ, những cái sách ờ, đầu tư theo đà tăng trưởng của Mac Mini, của William của Liam của Davat, của gì ạ? Uh, Soros, ngày Warren Buffett, đầu tư tăng trưởng Pulitzer có rất nhiều. Thì bạn đọc cho hàng chục cuốn sách đó xem là cái phong cách nào nó phù hợp cho quý vị bạn. Thì ở ngoài kia thì Dũng thấy là có một số các chuyên gia hay là một số các nhà đầu tư họ nói rằng là sách nó không phù hợp ờ, tức là sách của bọn nước ngoài nó không phù hợp với Việt Nam thì có thể Dũng không muốn nói động chạm đến các bạn nhé Dũng cũng không muốn động chạm đâu nhưng uh, Dũng thấy là cái việc này nó không biết là các bạn nghĩ như nào nhưng theo quan điểm cá nhân của Dũng thì ờ, thực tế là các bạn đọc nó mang tính chất là nó chưa kỹ thôi. theo các bạn ai thấy rằng là nếu mà chúng ta đọc sách mà thật kỹ ứng dụng thật kỹ thì kiểu gì nó có kết quả comment số 1 có đâu ạ tức là khi nếu chúng ta mua một cuốn sách về đặc biệt là sách của Mac Mini chúng ta ứng dụng chúng ta làm làm thì kiểu gì nó có kết quả rất là cao thậm chí để đạt được 100% lợi nhuận 200% lợi nhuận cũng sẽ đạt được nhưng vì thực tế là chúng ta làm theo đâu chúng ta cứ làm một cách hời hợt ờ, chúng ta ứng dụng một cách hời hợt nên nó không có kết quả thì chúng ta bảo là sách của nước ngoài là không ứng dụng được Dũng chứng minh rằng có thể hàng trăm tình huống hàng nghìn tình huống nó khớp với gì ạ những cuốn sách đó sách của gì ạ William O'Neill các bạn có thể đọc các bạn ứng dụng nhưng quan trọng là chúng ta có làm theo không chúng ta có kỷ luật hay không nếu các bạn nào thấy cái điều này có thể comment số 1 nếu anh chị em mà nếu chúng ta ứng dụng được nhé ứng dụng được là chắc chắn chúng ta thành công ứng dụng là đúng không vấn đề chúng ta không chúng ta phải có ba cột đúng không ba cột anh chị em phải đọc với ba cột cột thứ nhất là chúng ta ghi tiêu đề tiếp thứ hai là chúng ta ghi về nội dung cột thứ ba là chúng ta nói về hành động đấy thì chúng ta phải biết cách đọc thì hôm nào Dũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đọc về chứng khoán anh anh chị em nào muốn hướng dẫn cách đọc về để sách chứng khoán để chúng ta học có kết quả không ạ nếu có comment à, số 5 đi ạ tức là nếu chúng ta đọc sách chứng khoán là có kết quả còn số 5 thì câu chuyện là chúng ta là cách đọc chứ không phải là có vấn đề chúng ta đọc đọc bao nhiêu lần chưa chắc đó kết quả bởi vì cái cách đọc mới là quan trọng à, cho Dũng một like được không anh chị em cho Dũng một like like like để Dũng tiếp tục chia sẻ tại vì hôm nay nó là cuối uh, ngày nghỉ lễ thì Dũng cũng không muốn chia sẻ về chứng khoán làm gì để anh chị em có thời gian để nghỉ ngơi chứ bây giờ cứ suốt ngày nói là uh, phân phối suốt ngày nói là uh, thị trường nó không tích cực hay là nói nọ kia thì mấy ngày lễ này chúng ta phải nghỉ ngơi cho nó vui đúng không à, sau đó thì chúng ta sẽ tính sau một vài hôm nữa Dũng sẽ phân tích cho chúng ta kỹ hơn à, <clears throat> thế bây giờ chúng ta lại quay trở lại câu chuyện đó là câu chuyện của cái khi mà chúng ta đầu tư thì rõ ràng là cái bước mà bước thứ ba là chúng ta tự nghiên cứu thì Dũng nhấn lại mạnh là nghiên cứu là từ đầu tiên là từ chính chính bản thân mình là từ người thầy của mình mình là người thầy của mình thứ hai là gì ạ đọc sách cái thứ ba nữa là anh chị em nhớ cho Dũng đó là gì ạ đọc sách rồi người thầy rồi thì cái thứ ba là gì ạ thứ ba đó là chúng ta có thể gì ạ à, đi tìm những người bạn nhớ là chơi những bạn thành công tại những người bạn thất bại thì nó bảo chúng ta là tao thấy là xung quanh chúng ta toàn bị thất bại anh chị em cứ hỏi xung quanh những người mình chơi thì chúng ta thấy là ô thấy thị trường lần này có ai thắng đâu có ai thành công đâu toàn thất bại hết nhưng các bạn cứ thử thấy xem là đấy là những người mà họ đổ lỗi họ phàn nàn họ đầu tư theo trung bình giá xuống họ bị thua lỗ thôi nhưng với việc mà giao dịch như Dũng vừa rồi Dũng chia sẻ trong kể cả chu kỳ giao xuống thì vẫn có thể đạt mức 50 phần trăm thậm chí là 100 phần trăm lợi nhuận từ bây cuối năm thực sự là đơn giản đơn giản nhưng không phải là nó nó nó nó mang tính chất là nói cho để cho nó vui bởi vì các bạn thấy là Dũng rất là thận trọng trong cái việc tham gia thị trường đã tham gia là có lợi nhuận còn bạn đang đứng ngoài là gì ạ à? là để theo dõi thỉnh thoảng là dình mồi nên trong xu hướng mà Dũng có một cái phần rất là quan trọng đó là gì ạ à? chúng ta cần phải gì À? đầu tư như con báo con báo thì nó dình mồi rất là nhanh tức là con báo thì à, con báo thì nó vẫn nó nó nó chạy rất là nhanh nó có thể chạy với tốc độ rất là hàng trăm km trên giờ tuy nhiên mà nó có thể săn bất cứ con mồi nào được nhưng khi mà con báo nó gì ạ à, nó tiếp xúc con mồi thì các bạn thấy là con báo bao giờ nó cũng sẽ tiếp sát đến gần con mồi tức là đến, gần con mồi khoảng cách gần như là ngắn nhất và nó có thể đợi hàng ngày để tiếp xúc con mồi vậy trong đầu tư chứng khoán thì theo các bạn thì việc mà chúng ta đợi chờ để hàng tuần hai tuần hàng tháng thậm chí hàng hai ba tháng để lựa chọn xem là cái cổ phiếu nào tốt nhất để đầu tư có tuyệt vời hơn hay là chúng ta mua cổ phiếu vào sau đó chúng ta giữ cho cổ phiếu để đợi chờ 3 4 năm nó lên thì theo các bạn cái phương án nào có ưu ưu việt hơn ạ? À? Nếu các bạn nghĩ rằng là mua cổ phiếu để đợi chờ 3 4 năm nó lên để gì ạ? À? Khoản lợi nhuận chứ không phải nghĩ về nó comment số 1. Còn bạn nào nghĩ rằng là chúng ta đợi chờ xem là cổ phiếu nó có tích lũy đủ chưa? Tích lũy đủ chưa? Nó có dòng tiền vào tham gia không? nó có gì ạ cái điểm kháng cự yếu nhất hay không tức là khi mà cổ phiếu tích lũy thì lúc này cổ phiếu đã bị thu gom được đến mức mà không có ai bán ra nữa chúng ta gọi là vùng kháng cự thấp nhất thì lúc đấy cổ phiếu tăng giá thì chúng ta mua vào thì nếu anh chị em theo cái hệ thống phương pháp này con số 2 thì lúc này chúng ta thì một là rủi ro chúng ta rất là thấp hai là chúng ta không phải ở trên thị trường đúng không nếu chúng ta ở trên thị trường càng dài thì chúng ta thấy là khả năng bị thua lỗ càng lớn thứ ba nữa là khi mà chúng ta mua xong là cổ phiếu tăng ngay Đấy, mua xong là cổ phiếu tăng và chúng ta kiếm được lợi nhuận rất là nhanh rủi ro thì thấp này không phải mất thời gian mà cổ phiếu tăng nhanh tội gì lại phải gì ạ lại đeo bám cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu dài làm gì nên đây là cái lý do tại sao các bạn thấy rằng là phải đợi thì con báo nó phải đợi đợi và nó tìm được những con gì ạ con uh, vật mà một là những con non chúng ta thấy là họ con báo thì bao giờ nó cũng đi tìm những cái non con yếu nhất trong đàn một là con non này hai là con già yếu nhất trong đàn hay là con thứ ba là con bị gì ạ bị què đấy những con bị què những con bị tổn thương thì họ tấn công thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì các bạn cũng phải lựa chọn những cổ phiếu mà gì ạ nó được thu gom hết rồi tức là cứ thu gom hết rồi tức là nhà đầu tư tổ chức họ thu gom hết rồi à, thực tế nó phải là những con mà có cơ bản tốt à, đầu tư tăng trưởng nó đang ở xu đi lên thì lúc này chúng ta tham gia giao dịch thì đấy chính là cái cách mà Dũng đang áp dụng trong chiến lược đầu tư của mình rủi ro thì thấp lợi nhuận thì cao không phải mất chi phí tức là không phải mất cái, cái thời gian đợi chờ mà chúng ta cứ thấy bảo là ông này ông cứ đứng ngoài ông thế nọ thế kia thì đấy là hôm nay Dũng giải thích cho các bạn biết lại sao Dũng đang đang áp dụng chiến lược này thì có một cái phần mà Dũng muốn nói anh chị em để phần lớn chúng ta bị mất hàng mất tiền trong cái quá trình này khi anh chị em học đầu tiên là học từ gì ạ từ mình này sau đó thì học từ sách vở này thứ ba là học từ gì ạ Bạn. thì cũng có những người bạn tốt có những người bạn cũng chưa phải là tốt lắm thế thì bạn tốt lắm là gì ạ thực ra có những người bạn có có những trải nghiệm trong một năm đến 2 năm thôi nên họ có thể có kết quả trong 2 năm nhưng thực tế trong dài hạn họ chưa chắc đã có kết quả nên bạn cần là phải học những người bạn mà họ đã đầu tư dài hạn rồi năm 10 năm và họ luôn luôn có gì ạ luôn luôn có kết quả trong dài hạn chứ không phải trong một hai năm à, đọc hay bị quên thì à, lý do hay bị quên thì câu chuyện tí nữa Dũng sẽ chia sẻ sau thế thì đấy là cái câu chuyện mà Dũng muốn gửi đến anh chị em thế thì bây giờ chúng ta khi mà anh chị em và thậm chí là anh chị em có thể lựa chọn những người thầy đấy anh chị em hay nhất là anh chị em chọn lựa chọn người thầy nên khi mà anh chị em lựa chọn người thầy thì anh chị em cần phải gì ạ đặc biệt là theo dõi những kênh youtube mà anh chị em phải đo lường được anh chị em cũng đừng tin vào Dũng bởi vì anh chị em không đo lường được là anh chị em đừng có học của Dũng bao giờ anh chị em dù là Dũng hay là bất cứ ai Dũng có lời khuyên là anh chị em phải đo lường được xem họ nói giữa cái lời họ nói và nha cái lời họ nói và những cái gì họ chia sẻ có đồng nhất với nhau không bởi vì chúng ta thấy là cái sự chính trực mà là quan trọng trong đầu tư à, sử Dũng nói một đằng mà Dũng làm một nẻo thì các bạn thấy rằng là cái việc này là nếu bạn lại học như thế thì bạn sẽ không có kết quả đâu bởi vì cái đấy kiểu gì cũng sẽ gặp tai họa thôi nên khi mà bạn tham gia dù là kênh của Dũng hay bất cứ kênh nào khác thì cái điều đầu tiên bạn cần phải nhớ đó là sự chính trực đó là giữa lời nói và gì ạ giữa lời nói và cái hành động nó phải đi đôi với nhau thế thì bạn bạn đừng tin ai hết bạn phải đo lường được bằng chính cái khả năng của bạn là theo dõi kênh theo dõi những kết quả viết nó ra và bạn có một cuốn sổ để bạn ghi vào ok đấy là à, sau khi bạn học như vậy thì có thể bạn sẽ học rút ra được nhiều cái trải nghiệm hơn nhưng tuy nhiên sau khi bạn thành công thì thường lúc đó chúng ta có kết quả như là sự kiêu ngạo bạn thấy là phần lớn chúng ta có sự kiêu ngạo chúng ta lại có gì ạ có một chút về khoác lác khoe khoang thấy tưởng ảo tưởng sức mạnh của mình và bắt đầu chúng ta đi nhận ủy thác bắt đầu chúng ta đầu tư nhiều hơn chúng ta sử dụng margin lớn hơn chúng ta nghĩ rằng là mình đã rất là giỏi rồi và đấy chính là cái kết cho giai đoạn đầu tiên của một thiên tài đầu tư chứng khoán và sau đó chúng ta bị thua lỗ rất nặng đấy là trước khi chúng ta quay trở lại để bước vào một nhà đầu tư thành công vậy bao nhiêu bạn đã thấy là khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn 3 này do chúng ta được học rồi <clears throat> được học rồi chúng ta học được rồi chúng ta ứng dụng rất là thành công rồi chúng ta có kết quả rồi thì cái việc mà kiêu ngạo việc mà chúng ta thấy là tự mãn với bản thân việc mà chúng ta nghĩ mình rất giỏi rồi thì có để comment số 3 không ạ nếu anh chị em đã từng như vậy thì comment số 3 thì thường sau cái giai đoạn thứ ba này thì chúng ta bị thua lỗ đấy hoặc là mất tiền thậm chí bị âm rất nặng thậm chí là cháy tài khoản thì lúc này chúng ta sẽ gì ạ nếu lúc này mà anh chị em có thể vượt qua cái thử thách của mình đó là chúng ta quay trở lại chúng ta xem mà lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ thì phần lớn những bài học mà chúng ta bị thua lỗ là do chúng ta kiêu ngạo do chúng ta gì ạ tự mãn với bản thân do chúng ta đi nhận ủy thác hoặc là chúng ta sử dụng mơ quá mức chúng ta mất và chúng ta học lại chính cái bài học mình thì chúng ta sẽ quay trở lại sự kỷ luật xe quay trở lại chiến lược và chúng ta trở thành nhà đầu tư thành công trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán vậy trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán <clears throat> các bạn phải vẫn phải đi qua một số bước như vậy vậy các bạn nếu các bạn đang ngồi đây thì các bạn đang biết các bạn đang ở đâu không ạ chúng tôi rất tin chắc rằng sẽ có một số bạn đang ở bước số 1 đấy bạn đây là bạn Dũng đã à, trải qua cái bước số 3 rồi thì xin chúc mừng bạn bạn sẽ trở thành nhà đầu tư lão luyện trở thành nhà đầu tư thành công nếu bạn học được những cái thất bại của bạn trong thời gian vừa qua thì thì bạn lên rất nhanh nên các bạn thấy là các bạn đi số 1 là tự giao dịch số 2 là đi nghe mách nước của ông khác nên tất cả những chương trình Dũng đào tạo thì các bạn thấy rằng là thường thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn lý do tại sao Dũng tham gia cổ phiếu thì nó phải là có kiến thức có kiến thức trước các bạn học từ kiến thức sau đó thì Dũng mới đưa ra những cái ví dụ cụ thể để các bạn đầu tư chứ không có chuyện là phí hàng cho chúng ta nên bạn lưu ý là kênh của Dũng là cái kênh mà giúp chúng ta tự thực chiến để chúng ta có thể học được ok thế thì đấy là gì ạ từ cái, cái bước này thì các bạn có thể comment là mình đang ở bước số mới không mình đang cấp độ số mới không cấp độ 1 là cấp độ gì ạ tự giao dịch không có biết gì hai cấp độ 2 là cấp độ gì ạ theo mách nước người khác cuối cùng mất tiền cấp độ 3 là rất thành công rồi cấp rất thành công rồi sau đó kiêu ngạo mơ di nhiều và cuối cùng lại mất lần nữa cấp độ 4 là bắt đầu chúng ta kỷ luật học được cái tính kỷ luật bởi vì lần trước chúng mất tiền rồi kỷ luật và sau đó thì chúng ta có chiến lược để đầu tư có kế hoạch đầu tư thì lúc này các bạn sẽ thấy được là đầu tư rất là tuyệt vời đúng không ạ hôm nay chưa nói về phân tích thị trường à, các bạn thông cảm bởi vì hôm nay thì Dũng biết rằng nhiều anh chị em hỏi là theo anh liệu thị trường có vượt qua 1.300 hay không à, Dũng sẽ làm video này trong một vài hôm tới ạ à, ok thì ờ, đây là câu chuyện mà một số anh chị em đây lại tiếp tục câu chuyện mà bạn Khánh Hùng ở đây là gì ạ bạn Khánh Hùng có chia sẻ cái cổ phiếu đây các bạn sẽ nhìn thấy thì vậy cấp độ này cấp độ bao nhiêu ạ theo các bạn cấp độ này là cấp độ bao nhiêu cấp độ này là cấp độ 2 khi các bạn học cấp độ 2 thì các bạn biết chắc là 100% là là lỗ tại sao nếu các bạn biết chắc phần 100% là bị lỗ mà các bạn vẫn cứ mua này nào các bạn vẫn nó theo này nào các bạn thử xem là 100% 100% các ông ở cấp độ 2 này đều bị thua lỗ hết thế sao chúng ta vẫn mua đúng không tại sao chúng ta mới mua nên tự mình phân tích thì đều, đều tuyệt vời luôn ạ nếu mà các bạn tự mình phân tích ở cấp độ 3 thì thành công nhưng lúc này chúng ta khi thành công thì đừng ảo tưởng hãy rút tiền ra khi thành công hãy rút bớt tiền ra đúng không cứ thành công kiếm được tiền lại rút tiền ra để làm cho chúng ta đỡ ảo tưởng hơn ok thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần phải biết mình đang cấp độ nào đấy đây một số bạn thì cấp độ 2 chữ một đấy ok một số anh chị em cấp độ 3 thì anh chị em cấp độ 3 là chuẩn bị bắt đầu bước chuẩn bị trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán rồi đấy nên anh chị em nếu anh chị em ở cấp độ 3 bị thua lỗ vừa rồi thì Dũng xin chúc mừng nhé, xin chúc mừng không sao cả nhưng anh chị em đã học được bài học và sau chu kỳ tới thì tin chắc là anh chị em sẽ thành công ok ở đây là bạn à, Đặng Đức Trung thiên tài cũng chỉ đúng 5 đến 60 phần trăm thì đi nghe muốn đúng 100 phần trăm thì chắc chắn thua lỗ rồi đúng không thì đúng rồi bây giờ chúng ta thấy nha ví dụ cho các bạn thấy rằng là vậy nhá Dũng thử lấy một cái tư duy như này để anh chị em thấy là bao anh chị em là đồng ý với Dũng nhá nhá Dũng giấy tư duy thì chúng ta nhìn ngay bao anh chị em đồng ý với Dũng là thiên tài thì đúng 5 đến 60 phần trăm thì comment số 1 thế những người giỏi nhất trên thế giới họ đúng 5 đến 60 phần trăm thì comment số 1 anh chị em nè còn anh chị em nào không nghĩ như vậy thì comment số 0 nào anh chị em đang có mặt rất nhiều anh chị em đây comment đi ạ hãy comment thật uh, nhiệt tình nhá bởi vì uh, comment chúng ta sẽ nhận ra vấn đề của chúng ta nếu anh chị em nghĩ rằng là thiên tài họ đúng được 5 đến 60 phần trăm thì comment số 1 còn ai thì không nghĩ như vậy comment số 0 đấy ai còn nghĩ không nhiệm con số 0 còn nếu anh chị em comment số 0 thì anh nghĩ anh chị em nghĩ là thiên tài đúng bao nhiêu phần trăm nhá nếu anh chị em comment số 0 thì anh chị em có thể chia sẻ là thiên tài theo anh chị em nghĩ là đúng bao nhiêu phần trăm nếu anh chị em không nghĩ là đúng 5 đến 6 phần trăm thì theo anh chị em họ đúng bao nhiêu phần trăm có ghi con số được không ạ à, Dũng sẽ giải thích cái điều này Dũng tin chắc là khi mà Dũng giải thích thì các bạn sẽ thấy hiểu ra ngay và các bạn nhận ra cái điều này đúng không Livermore ông thiên tài ông chết thì chúng ta biết tại sao ông Livermore ông thiên tài ông chết không chúng ta phải hiểu chúng ta đọc cái cái cái thông tin là ông chết Lee mau ông chết thì chúng ta phải biết lý do tại sao ông chết thì chúng ta phải nắm rõ được ok 70 phần trăm à, ok thì chúng ta cũng 60 phần trăm 70 phần trăm là được rồi đúng không đúng 7 phần trăm thế bây giờ nếu nhá ví dụ nhá anh chị em đầu tư nếu ai đó phím hàng cho chúng ta thì chúng ta tin rằng là họ sẽ đúng bao nhiêu phần trăm nếu ai đó phím hàng cho chúng ta thì chúng ta tin rằng là họ đúng bao nhiêu phần trăm đúng không họ đúng bao nhiêu trăm à. đấy chúng ta tin rằng họ đúng bao nhiêu tức là nếu mà chúng ta nghe phím hàng thì chúng ta tin là họ đúng bao nhiêu phần trăm tức là bây bây giờ bình thường á đấy nếu anh chị em tin họ đúng bao phần trăm thì anh chị em có gì ạ à? có tin không ạ à? có theo không đúng không có theo không đấy nếu anh chị em tin đúng 30 phần trăm họ không tin không chắc chắn chúng nó không tin nên thường là chúng ta tin rất là cao đúng không đấy, một số thì bằng 100 trăm nhưng Dũng sẽ tin rằng là họ sẽ tin rằng khoảng 6 đến 70 phần trăm trở lên đúng không Thì bây hỏi nhá khi mà chúng ta tin như vậy nhưng khi mà chúng ta mua thì họ có nói chúng ta cắt lót không nếu chúng ta mua theo họ thì họ có nói chúng ta cắt lót không không nói tùy được chúng ta cũng không thể nói tùy được tại vì tùy là chúng ta sẽ không có quan điểm họ có cắt họ có bảo chúng ta cắt lót không đấy đầu tiên là chúng ta đang nói về một cái nhà đầu tư cho chúng ta một cổ phiếu là chúng ta đúng cứ cho là họ chúng ta tin vào họ thì họ có nói chúng ta cắt lót không và nói khi nào không chúng ta quan sát được khi nào họ bảo chúng ta cắt lót không tại vì số số đông thì họ không thể nào biết rằng là họ mua một ngày họ cho chúng ta 10 cổ phiếu cơ mà nên chúng ta thực sự là chúng ta không thể biết là cắt lót cổ phiếu nào đấy nên thực tế là chúng ta không có hành vi để cắt lót cổ phiếu nhưng quan trọng nữa là nếu các bạn hiểu này đây chúng ta tại vì chúng đã có điều kiện nếu mà một ai đó lại bảo cho chúng ta đầu tư gì ạ à? 3 đến 5 năm thì điều gì diễn ra <coughs> nếu ai đó cho chúng ta 10 cổ phiếu và đầu tư 3 đến 5 năm thì điều gì diễn ra hãy cho chúng ta năm cổ phiếu đầu tư đến 3 năm thì điều diễn ra bởi vì thiên tài anh chị em nhớ là thiên tài họ cũng đúng chỉ 70 phần trăm thôi ạ nhá anh chị em nhá nhớ là thiên tài họ cũng chỉ đúng được 70 phần trăm thôi vậy nếu họ bỏ cho chúng ta đầu tư 5 năm là cho chúng ta năm cổ phiếu và đầu tư 5 năm mà thiên tài cũng đúng 70 phần trăm rồi đây gọi là thiên tài nhé thì chúng ta đã thấy điều gì diễn ra chưa ạ trong năm cổ phiếu thì kiểu gì nó cũng có hai đến ba cổ phiếu là diện thất bại thế thì các bạn có thể kết luận luôn là đương nhiên là chết rồi đương nhiên là thua lỗ rồi đúng không ạ ai đồng ý cái này comment cho Dũng số 10 các bạn tức là nếu cho Dũng năm cổ phiếu để đầu tư dài hạn ba năm năm thì kiểu gì đương nhiên phải có hai cổ phiếu nó có vấn đề mà nếu hai cổ phiếu có vấn đề thì nó đã gì ạ à? kiểu gì cũng đã phá sản rồi kiểu gì cũng chết rồi nếu hai cổ phiếu kia mà nó bị lỗ thì sao làm gì có năm cổ phiếu thành công hết được cái điều này không thể nên đầu tư cũng dài hạn là chúng ta nhìn thấy điều này luôn đặc biệt là chu kỳ đi xuống còn nếu mà chu kỳ đi lên thì đầu tư cổ phiếu là chả thắng đúng không anh chị đồng ý không ạ à? <coughs> nếu anh chị em mà đầu tư theo chu kỳ đi lên á thì cần gì phải đầu tư dài hạn đâu mua là thắng có lợi nhuận là bán thôi nên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là trong chu kỳ xu hướng đi lên đó, thì anh chị em mua cổ phiếu là trả thắng còn không thắng thì nó cũng không lỗ hoặc là lỗ ít đúng không nên chúng ta cần phải nhận thức ra rằng là chúng ta đang ở xu hướng tăng hay xuống giảm thế thôi ạ à nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta nghe mách nước người khác thì chúng ta thấy là chúng ta gặp nhiều cái gì ạ nên trong xuống đi lên thì các bạn thấy là cái 70 phần trăm này là thành công hoặc là nhiều hơn và thậm chí là 80 phần trăm thành công thì các bạn thấy là đầu tư sâu hướng lên nó sẽ cho chúng ta kết quả <clears throat> tốt hơn rất nhiều và chúng ta thấy là bây giờ chúng ta là hỏi câu hỏi anh chị em nhá thường thì cổ phiếu ở Việt Nam nhá anh chị em nhớ này thường cổ phiếu Việt Nam là chu kỳ anh chị em có nhớ một cổ phiếu Việt Nam chu kỳ nó là khoảng thời gian trung bình là bao nhiêu thời gian không ạ cái chu kỳ cổ phiếu Việt Nam anh chị em bao giờ có xem lại cái biểu đồ cổ phiếu chu kỳ cổ phiếu Việt Nam không nếu chúng ta không biết chi chu kỳ cổ phiếu Việt Nam là bao nhiêu mà chúng ta lại đầu tư đi 3 5 năm thì gì ạ à? việc phá sản là chuyện bình thường chu kỳ cổ phiếu Việt Nam trung bình là gì ạ thường là 6 tháng Đấy, dài thì gì ạ tức chúng ta nhìn tất cả nhá anh chị em phải nhìn tất cả dài hơn là khoảng độ một năm đấy rất ít cổ phiếu là hai năm anh chị em để ý nhỉ rất ít cổ phiếu được hai năm thường là khoảng 6 tháng anh chị em cứ để ý xem tổng tổng chu kỳ thường thì chỉ có một vài cổ phiếu rất ít là hai năm rồi đa phần là hơn một năm thế thì bây giờ chúng lại đầu tư 3 đến 6 năm thì toàn bộ lợi nhuận nó sẽ đi xuống hết vậy nhà mình đã nhận ra lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ chưa anh chị em đã nhận ra lý do tại sao thua lỗ không giả sử một vài cổ phiếu như đợt trước như là DIG L14 hoặc là một số đấy thì chúng ta thấy là chu kỳ nó gì ạ à? nó hết kết thúc rồi nhưng mọi người các bạn nó nó còn phải là lên đến năm sáu trăm bởi vì mọi người vẫn kỳ vọng tên là một hai năm nữa thì cái việc mà nó mất là đúng đương nhiên còn ở đây chúng ta đã Vinamilk này VCS này Hòa Phát này hoặc là, là gì ạ à? FPT thì chu kỳ nó dài hơn các bạn nhá FPT à, chu kỳ có một chu kỳ cổ phiếu chu kỳ dài nhất đó là cái Vinamilk nó khoảng độ 6 7 năm gì đó nhưng tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy là cái chu kỳ giảm nó bao nhiêu năm rồi ạ chu kỳ giảm của Vinamilk bây giờ bao nhiêu năm rồi ạ à? từ năm 2018 19 20 21 22 23 đúng không chúng ta thấy là chu kỳ Vinamilk giảm rất dài rồi nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không nắm rõ chu kỳ thì các bạn thấy rằng là việc đầu tư dài hay ngắn hạn chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên trong thời gian tới thì Dũng muốn giúp cho chúng ta một là anh chị em gì ạ sẽ từng cái chiến lược thì lần này Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách là đầu tư theo xu hướng thì trong đầu tư theo xu hướng thì có xu hướng ngắn hạn xuống trung hạn xuống dài hạn và cái quan trọng nhất là chu kỳ nên chúng ta cần phải nắm rõ được về chu kỳ về xu hướng ngắn hạn trung dung hạn ra sao và dài hạn như nào và dựa vào xu hướng đó thì chúng ta cũng biết là cổ phiếu đó chạy một năm hai năm ba năm hay sáu tháng chứ bây giờ chúng ta cứ đầu tư sau đó thì nắm giữ rất là dài mà không biết khi nào nó tăng thì vấn đề từ cái điều này chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta bị bị gì à, ạ? tâm lý thực ra cái tâm lý nó rất là nguy hiểm bởi vì thứ nhất là nè vì chúng ta không nắm rõ được chu kỳ anh chị em nha, vì chúng ta không nắm rõ được chu kỳ khi anh chị em không nắm rõ được chu kỳ thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta mua là tháng mua là tháng nên lúc đấy chúng ta bị ngủ quên trên chiến thắng khi anh chị em ngủ trên chiến thắng thì lúc đó cổ phiếu đã đỉnh anh chị em vẫn nghĩ rằng là cổ phiếu vẫn còn tiếp tục chu kỳ mới và đấy chính là cái cái kết cho việc mà chúng ta đầu tư bị thua lỗ nên sau này chúng ta sẽ chúng sẽ bóc tách ra từng nhóm cổ phiếu từng chu cổ phiếu để anh chị em có thể nhìn cách ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam chào hôm nay có một cổ phiếu uh, ờ, NT2 đấy, thực tế thì hôm nay thì anh chị em nào đầu tư NT2 mà mua sớm được điểm mua thì theo quan điểm cá nhân của Dũng thì nó cũng là những điểm mua có độ an toàn nha Dũng gọi là điểm mua có độ an toàn nếu trong hàng nghìn cổ phiếu mà hiện tại trên thị trường có thì nếu giả sử Dũng đang có một tỷ ví dụ nha cái này ví dụ thôi Dũng không mua hôm nay Dũng không mua bởi vì uh, khi mà để ý đến nó thì nó tăng rất là mạnh rồi nên cũng phải nói luôn là Dũng không mua nhưng ví dụ đây là hôm nay mà có thì Dũng sẽ mua vì nó với một cái uh, lượng nhất định khoảng độ 10 đến 20 phần trăm với mức giá nhất định 10 20 phần trăm trên tổng NAV của mình là một tỷ đồng thì để đấy là cái ví dụ thế tôi là mua khoảng 200 triệu trong cổ phiếu này thì đấy là cái cách mua mà trong khi đó thì với diễn biến thị trường thì nó không tích cực nhưng tại sao Dũng mua thì lý do thì ờ, Dũng sẽ phân tích kỹ chúng ta vào một video tiếp theo thì đấy là những câu hỏi của quý vị các bạn anh chị em ờ, nếu anh chị em mà muốn đặt những câu hỏi khác nữa để ờ, Dũng sẽ giúp chúng ta phân tích từng nhóm cổ phiếu phân tích từng những cái vấn đề anh chị em thì Dũng sẽ tiếp tục làm video để hướng dẫn chúng ta hay là ở đây thì Dũng sẽ tổng kết cho một số anh chị em à, à, cái chủ đề hôm nay để chúng ta có thể hiểu rõ là Dũng sẽ phân tích như nào trong thời gian tới thì thứ nhất đầu tiên thì à, một bạn có hỏi là cắt lót không nên gồng lỗ à cái này tuyệt vời thì câu chuyện ở đây là cái câu chuyện mà một số anh chị em có thấy rằng là Lee Mo ông là thiên tài ông cũng chết thế thì khi mà chúng ta nghe một cái điều này thì chúng ta sẽ thấy hiểu đơn giản là chúng ta đang không đọc về tác phẩm của Lee Mo đúng không tôi không biết là các bạn đặt bạn có đọc không nhưng nếu chúng ta nói là, là thiên tài cũng chết thì chúng ta thấy là chúng ta không đọc ông Lee Mo rất thành công từ những chu kỳ đầu ông thất bại lần đầu tiên trong quá trình đầu tư các bạn Dũng sẽ phân kể cho các bạn nghe tức là ngày xưa thì ông đầu tư ở trên thị trường chứng khoán chui chứng khoán chui ở Mỹ tức là cái thị trường chứng khoán nó không tập trung như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái sàn MB MB ấy. anh chị em có một cái sàn ở lúc đấy lúc nhớ ở Hà Nội nó có một sàn ở uh, chứng khoán chứng khoán gọi là OTC đấy OTC thì mọi người cứ mua mua bán và cứ đẩy giá lên rất là thú vị hồi đấy là nó tạo ra những con sóng ảo và hồi đấy là cổ phiếu MB nó tạo ra sóng khủng khiếp luôn và đã có những nhà đầu tư cháy tài khoản ở trong những năm đó thì sau khi mà ờ, nhà đầu tư ở trên sàn chứng khoán chui giống như chúng ta gọi là chứng chứng chứng khoán OTC như năm trước thì bắt đầu ông chuyển sang đầu tư vào thị trường nha anh đợi ông đầu tư vào thị trường đầu tư về thị trường uh, gọi là tập trung á giống như là chúng ta chuyển sang đầu tư vào VN Index, VN30, VN nọ kia thì thị trường tập trung thì nó dao động lớn, dao động rất là nhanh nên ông bị thua lỗ. Thua lỗ đầu tiên là do ông gì ạ? À? môi trường khác cũng bị thua lỗ giống như bao nhiêu anh chị em là đang đầu tư thị trường chúng ta gọi là cơ sở rất là ngon kiếm được rất nhiều lợi nhuận sau đó chuyển sang phái sinh bị thua lỗ có thể comment số 1 đúng không ạ tức cơ sở chúng ta đầu tư rất thành công nhưng thực tế sang phái sinh nó khác rất nhiều nó đầu tư nhanh hơn nó biến động nhanh hơn và nó cần kỷ luật rất là tốt hơn nên đang đầu tư cơ sở bị thua lỗ là chuyện đương nhiên xảy ra nên ông bị thua lỗ và dẫn đến ông cháy tài khoản thì cái bài học này là tuyệt vời đúng không chúng ta phải học cái bài học tuyệt vời cái bài học thứ hai mà anh chị em nhớ bài học thứ hai sau khi ông học được bài học đó thì ông vào cơ sở thì ông đã kiếm được rất nhiều tiền cực kỳ tiền nhiều tiền thì sau khi kiếm thật nhiều tiền rồi thì ông lại nghe mách nước của một ông bạn tức là ông này thì ông không đầu tư vào gì ạ à? bông như ông bạn lại mách nước là sang đầu tư vào hợp đồng tương lai của bông thế là gì ạ à? nghe tức là mình là chuyên gia về đầu tư chứng khoán nhưng bây giờ một ông khác ông bảo là đầu tư sang bông nên lại mình lại chuyển sang tập trung đầu tư vào bông nên cuối cùng lại bị cháy phát nữa tức là bị chết phát nữa do gì ạ chúng ta đang đầu tư vào chứng khoán sau đó chúng ta lại nghe mách nước là ngũ khác chúng ta chẳng hiểu rõ về bất động sản chúng ta nhảy sang bất động sản chúng đầu tư thì sau đó lại gì ạ? đi vay ngân hàng thì cháy tài khoản là đương nhiên nên ở đây chúng ta thấy là nghe mách nước của người khác mà không không hiểu rõ về gì ạ nó thì chúng ta bị thua lỗ chúng ta đang làm ngân hàng đang làm gì ạ đang làm kinh doanh đúng không kinh doanh rất là tốt mọi thứ rất là tuyệt vời sau đó chúng ta lại nghe ai nó mách nước và đầu tư chứng khoán tốt lắm thế là không có kiến thức nhảy vào thế là bị cháy tài khoản đó là đương nhiên đó là quy luật rồi các bạn nhớ nha nó là quy luật rồi chắc chắn là quy luật rồi chứ không phải là do đỏ đen nữa bởi vì mình đang kinh doanh tốt kiến thức không có nghe mấy ông mách nước nhảy vào đầu tư là chết là đương nhiên thì lúc này ông đã gì ạ à? ông chết là do đầu tư bông chứ không phải đầu tư về chứng khoán chúng ta phải nhìn thấy điều này chứ không nghe mà thiếu thiếu tức là mình mình không nắm rõ được bối cảnh đúng không mình không nắm rõ bối cảnh cứ nói mình comment nó nó nó thiếu thì dẫn đến là gì ạ dẫn đến là chúng ta sẽ thấy là nó rất là là, là trong cái bối cảnh như này chúng ta hiểu comment thì rất là là tích cực nhưng nếu chúng ta không nắm rõ được nghe lúc đúng lúc sai hoặc là nghe một đoạn không nó comment thì dẫn đến là nó sẽ không mang lại giá trị cho cái cộng đồng nên anh chị em muốn theo dõi thì anh chị em phải theo dõi hết Thì câu chuyện thứ ba nữa là gì ạ sau khi ông sau đó ông phá sản phá sản xong ông lại gì ạ lại quay trở lại về đầu tư chứng khoán thì đầu tư chứng khoán nó còn là phải là lĩnh vực chuyên nghiệp của ông anh chị em lúc đấy ông lại đi vay tiền để ông đầu tư và ông kiếm một số tiền rất là nhiều một nhà đầu tư mà có có 11 tuổi bỏ nhà ra đi và bây giờ cả thế giới ngưỡng mộ ông đó đi ở Mo cả thế giới ngưỡng mộ đó thì lúc này ông gì ạ phá sản không quay lại trở lại thị trường quay trở lại thị trường và ông kiếm một khoảng lợi nhuận rất là lớn đặc biệt từ năm 2 28 29 30 những cái năm mà thị trường chứng khoán Mỹ nó nóng như vậy và ông đã kiếm một khoản lợi nhuận rất lớn sau khi ông kiếm một lợi nhuận lớn nếu tính bây giờ từ mỗi người mà kiếm khoảng 3 tỷ USD anh chị em thấy không bây giờ một nhà đầu tư như thông thường như này mà kiếm 3 tỷ USD trong một khoảng thời gian ngắn trước khi phá sản là không tưởng rồi và ông đó kiếm được 3 tỷ USD lúc đấy khoảng hơn một trăm triệu USD tức số tiền lúc đó ông hơn 100 triệu USD đổi ra quy đổi bây giờ là khoảng 3 tỷ USD hơn 3 tỷ USD anh chị em thấy nhiều không ạ khi ông kiếm một số tiền rất lớn như vậy nhiều tiền như vậy thì ông này là ông gì ạ à? ông là một cái tay mà chúng ta biết rằng là một cái người mà 11 tuổi bỏ nhà ra đi nên cái việc mà cuộc sống của ông đã thuộc tuyết người là ăn chơi đua đòi chơi bời gái mú nên lúc đó ông có rất nhiều tiền rồi thì ông đi chơi ông đi phá hủy bản thân mình ông làm những cái việc mà gì ạ à? nó nó nó nó thiếu cái cái cái cái gì ạ à? nó thiếu nó không phải là con người ông có thể ma túy nọ gì không biết tóm lại là ông gì ạ à? mê gái bỏ vợ lại ma túy các thứ mọi cái thì lúc đó gì ạ à? cuộc đời của ông nó có nhiều tiền rồi thì bắt đầu ông buông bỏ mọi thứ thì dẫn đến gì ạ à? ông khi mà mọi cái như thế cuộc sống như vậy thì cái việc mà ông bị thất bại là đương nhiên nó xảy ra và ông kết liễu cuộc đời thì chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta đọc một cái tác phẩm chết về chứng khoán thì thay vì chúng ta nhìn về chết chứng khoán chúng ta học và chúng ta học được bài học gì trong này bài học đầu tiên là gì ạ Dũng học Dũng nhận ra bài học Dũng đây là cái bài học mà Dũng nhận ra và chính là thay đổi cuộc đời Dũng bài học đầu tiên đó là gì ạ khi mà chúng ta đang ở cái môi trường bình thường của chúng ta sang môi trường mới thì bắt buộc chúng ta phải học bắt buộc chúng ta phải đầu tư từ từ các bạn chưa đầu tư chứng khoán bao giờ mà các bạn cứ bỏ ra mấy chục triệu vào mấy trăm triệu với mấy mấy mấy mới hàng tỷ đồng để đầu tư đầu tiên chúng ta phải đầu tư vài chục triệu để làm quen á không được vài trăm triệu làm quen á cứ cho đầu tư hàng tỷ đồng để đầu tư thì kiểu gì chả chết bởi vì chúng ta đã có môi trường làm quen rồi cái thứ hai là gì ạ khi chúng ta bỏ tiền ra kiến thức thì yếu chả có hành vi nhận thức được đúng hay sai cả lại đi nghe mách nước của mấy ông khác thì thua lỗ là đương nhiên rồi nhưng khi mà thu lỗ đương nhiên rồi thì bạn đến cấp độ thứ ba đúng không cấp độ thứ ba là nếu các bạn bắt đầu từ đầu tư thành công rồi các bạn chuyển sang cấp độ thứ ba thì có phải là nó cũng giống như Livermore không à ông Livermore lúc đấy mới là cấp độ thứ ba tức là đầu tiên rồi nhỉ cấp độ thứ ba lúc đấy có rất nhiều tiền rồi bắt đầu khoe khoang khoác lác gái mú lung tung thì lúc đấy nó phá sản thì ban nãy Dũng đã chia sẻ với các bạn các bạn hiểu rõ được cái tâm lý cấp độ con người nó như thế đấy đầu tiên nghèo khó thì không sao cả nhưng bắt đầu giàu giàu có có tí bắt đầu uh, ờ, rừng mỡ bắt đầu thích nọ thích kia bắt đầu đam mê nọ đam mê kia và dẫn đến gì phá hủy chính bản thân mình nên nếu các bạn nào đã đang ở trạng thái như vậy thì Dũng làm video này để cho chúng tỉnh thức đấy cái này không ai chia sẻ các bạn Dũng khẳng định trên thị trường không ai chia sẻ và thậm chí là họ cũng không biết cái điều này họ không biết điều này họ chỉ nói chúng ta biết thôi nhưng bản thân họ cũng không biết điều này nên muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn biết rằng là từng bước để chúng ta đi lên để trở thành chuyên gia đầu tư chứng khoán để trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán để trở thành có thể mang giá trị tức là chúng ta đầu tư chúng ta có tiền chúng ta mang là tiền mang giá trị để giúp cho gia đình mình đầu tiên là giúp gia đình mình bố mẹ mình những người thân của mình sau đó để giúp cho những người bạn xung quanh những người khác đấy là cách mà tôi muốn gửi đến à, anh chị em trong cái chương trình hôm nay hôm nay thì mong là cái video này nó mang tính là tâm sự nhiều hơn nói về à, truyền cảm hứng nhiều hơn tôi không nói về cổ phiếu anh chị em nào muốn nghe về cổ phiếu thì đợi à, Dũng sẽ làm video sau để chia sẻ cho anh chị em và mong rằng là anh chị em nếu anh chị em là đang là người đầu tiên anh lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng hoặc anh chị em đã theo dõi lâu rồi mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của Dũng bởi vì lần sau Dũng phát thì các bạn là người sớm nhất nhận được video đặc biệt là gì ạ những chương trình tới gần như là sau một khoảng thời gian dài Dũng không đào tạo về về những kiến thức nền tảng thì bây giờ đợt này Dũng sẽ đào tạo rất nhiều kiến thức nền tảng thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta chỉ cần học những kiến thức nền tảng thôi là chúng ta có thể tự đầu tư thành công rồi còn nếu anh chị em nào muốn đi nhanh hơn học nhanh hơn thì có thể tham gia khóa học xu hướng dòng tiền có lẽ khóa học này sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 khoảng 20 21 tháng 9 nhưng bắt đầu từ tuần sau là Dũng đã bắt đầu hỗ trợ chúng ta bắt đầu <coughs> học tuần sau tuần sau Dũng sẽ <coughs> một tuần sẽ hỗ trợ chúng ta anh chị em nào đăng ký sớm thì cũng sẽ hỗ trợ chúng ta để chúng ta bắt đầu học thì ok